Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today nhá Chào uh, tất cả các anh em mới vào đang uh, online trên kênh <clears throat> Tầm này thì các anh em ờ, vào thì chắc là cũng muộn rồi Nhưng mà nếu mà anh em cảm thấy yêu quý tôi nhá Các anh em mà chưa like ấy, từ đầu stream thì anh em mỗi người một like cho tôi nhá, giúp tôi Cảm ơn anh em Ui rồi cái ông kia cứ nói mãi cái trận đấy là không thể top một được anh em ạ à. Không được <clears throat> Anh em đòi hỏi cao thế Top 2 được rồi Bài 10 con 5 ừ, con là, là vẫn còn là một sao thì làm sao mà top 1 được Đối thủ thì toàn ba sao Thôi Chịu chịu chịu Ôi rồi anh em cứ bảo yếu Yếu là do bài nó đéo ra Thử ra đủ bộ em Tôi lại vô địch top 1 luôn Rồi Chả qua là bài nó như thế thì chịu thôi Bài bây giờ bài nó gì thì biết làm nào anh em anh em cầm cái bài như thế anh em thử chơi ra em khiếp cứ như là coi như là cầm bài đấy mà gặp phải cái ông mà chơi hay thì nó vô địch được đấy ồ thế à <clears throat> game này top một hứa đô lết à thế à thế thì nó lại vô địch luôn <laughs> ok luôn Thế thì anh lại anh em lại phải xem tôi vô địch rồi Anh em lại phải xem tôi chơi gấu vô địch rồi Trận này mà muốn vô địch thì thì không chơi 12 quân nữa <clears throat> Tỉnh táo chơi cái gì vô địch đây này Trận này biết chơi gì rồi ba rau đầu ra đồ như nào này Xong rồi biết được là thế nào là để vô địch luôn này <clears throat> Thực ra có những cái bài mà nó có thể Nó có thể chơi được uhm, Anh em bài yếu yếu một tí Nhưng anh em có vẫn có thể gỡ được Đấy là bài gót Kết hợp với đỏ Bài đấy thì dãy dãy nó khỏe Còn mấy cái bài như là năm rồng này này <clears throat> Nó cứ phụ thuộc nhiều vào mấy cái con co gây đam Già hai với cả rồng hai lên sớm thì Nó mới ok được Bài cảm giác lại phải đi eco rồi Xem lốt cái món đồ cuối cùng là xem là chơi cái gì để được top 1 đây này Món đồ cuối cùng là sẽ quyết định ba rao đầu ra đồ chốt đồ luôn cái trận vừa rồi mà nó cái trận vừa nãy mà tôi xác định đi bit thì có khi là tôi ngon hơn nhưng mà không không có đi bộ, đi bit ui mẹ ơi mẹ đồ đồ với cho đồ đồ này đéo biết chơi gì luôn đồ này là đồ eco <clears throat> đồ này đồ, đồ eco rồi anh em ạ nhưng mà nếu mà không có gì thay đổi thì tôi vẫn chơi 12 con không có gì thay đổi tôi vẫn sẽ chơi 12 con nhé anh em nhé đồ này đồ eco anh em muốn chơi gót đỏ à trận này không gót đỏ được đâu trận này khó nhưng mà thôi được rồi cứ từ từ bình tĩnh chơi thì vẫn chơi được nhưng mà top 1 thì chắc là không đi chơi gót đỏ không được top 1 đâu bài này gót đỏ rất khó top 1 ờ uh... Làm đéo có ba tia Anh em bảo đồ ba tia đâu làm gì có Cái này đâu có ghép được hai cái này nó chung một slot Tôi tưởng có cái ba tia ghép được thì tôi lại chơi luôn này này Không có <clears throat> Bình tĩnh Anh em bảo tôi chơi voi Kèo voi khó top 1 lắm Có anh em hứa là hôm cái cái cái cái kèo này mà top 1 thì đô lết thì tôi chơi cái bộ được top 1 anh em hiểu không? Chơi cái bộ nào được top 1 thì chơi chứ. Trận này chơi kèo top 1 thôi <clears throat> Mà tôi cũng luyện trước cái bộ 12 quân Bởi vì sắp tới cái phiên bản update sắp tới anh em biết tin gì chưa Bộ mết lên ngôi đấy Bộ uh, mết nó bắp nhiều lắm Phiên bản update mới là nó sẽ có thêm cái bộ nó gọi là bộ phù thủy hay sao ấy Hay bộ gì ấy Cái bộ đấy nó gây đam phép anh em kích hoạt chỉ có một con thôi là kích hoạt được Cái con đấy ờ, Nó gây đam phép cực kỳ kinh khủng Ở trên bàn cờ của anh em nó sẽ có những cái lỗ Nó sẽ có những cái lỗ mà đi qua cái đấy là bị gây đam Đam kiểu đam ma pháp Mà đam ma pháp đấy nó lại kết hợp được với cả Cái bộ um, Cái bộ uh, mết Đấy nhưng mà bộ 9 mét thì lại không kết hợp được Đấy 9m thì không kết hợp được, Nhưng mà mết bình thường thì kết hợp được 9 mét thì nó sẽ bị mất hệ mà mết bình thường mà gặp cái cái cái cái, con đấy kẹp vào hơi mạnh luôn ôi ừ. có phải có đỏ không thế này có phải có đỏ không trông giống có đỏ phết nhở và thiếu ma lăng thiếu ma lăng chơi gót cũng khó anh em ạ chơi mết thì là có cái con này này này nó tăng ma la Xong tí năm rồng thì không cần ma lăng Chơi năm rồng thì không cần ma lăng Nhưng mà chơi ờ, Chơi gót thì nó lại cần Bán này để tiền Từ từ bình tĩnh Làm lại bộ năm rồng đấy Theo phong cách eco ờ. Hôm trước, ờ, hôm qua đấy Không phải không, không, không, không xa đâu Không phải hôm nào đâu Hôm qua tôi vừa chơi một bộ ờ, bộ năm rồng mà chơi một trận Vô địch bằng cách eco Đây là xa gấu này Ui giời anh em cứ bình tĩnh Anh em thích chơi gót đỏ trận sau Trận này không chơi được Anh em ơi đây. Trận này thứ nhất là gót đỏ không có Bây giờ tôi tôi đưa ra nhưng mà cái cái cái gọi là lý thuyết nhá Gọi sách giáo khoa để anh em chơi được bộ gót đỏ ngon nhá Mà anh em chơi ngon ngon lành nhá Mà chơi gót đỏ ngon lành Đấy là thứ nhất ấy Là nó phải có cái con này thì chắc chắn rồi God of Thunder chắc chắn rồi Đấy cái cái cái điều kiện thứ nhất ấy là phải có gót thân Thunder thì anh em mới chơi gót đỏ được top 1 thứ hai nhá cái điều kiện thứ hai quan trọng không kém đấy là nó phải không có con này không có con dark spirit điều kiện thứ hai <clears throat> cái điều kiện thứ ba là gì là nó có con này cũng là một cái con chơi gót đỏ được nhưng mà đây là điều kiện phụ thôi điều kiện thứ ba này thì không cần lắm nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất ấy để trong cái bộ đây này cái yếu tố thứ tư là cái yếu tố quan trọng nhất là, là chính là cái con co ở trong cái bộ ấy mà anh em muốn chơi gót đỏ ấy nó phải có con thứ nhất là con ca lông thứ hai là con gì queen of pain trận này đéo có cả hai con anh em ạ nghỉ khỏe anh em nhá đấy điều kiện đấy tôi đã đưa cho anh em một cái gọi là lý thuyết sách giáo khoa chuẩn tuần cơm đấy anh em cứ thế theo thôi có ca lông có queen of pain thì mới chơi còn không thôi có dark spirit nghỉ luôn Thế cho nó nhanh Hôm nào là một buổi trên link các à, các cách chơi à các các hình cách chơi insect đi ông ok nha anh em nhá <clears throat> trận này không chơi được có đỏ chơi được có đỏ nhưng mà không từ top 1 chơi được top 1 thì không chơi được có đỏ đâu anh em ơi khó lắm muốn chơi gót đỏ thì phải chơi uh, phải phải có con cá lông là cái cái quan trọng nhất đấy nếu không thì anh em sẽ bị gặp bọn bit hay là gặp bọn insect nó sẽ đẩm nó sẽ đấm anh em rất kinh rồi anh em ơi đấy tôi biết chơi gì rồi chuyện này chơi gấu chuyện <clears throat> này chơi gấu anh em ạ à. đây này giờ ra một cái con phù thủy nữa cho vào wizard nữa cho vào kích hoạt bốn gấu Con Queen of Pain nó ngoài cái việc nó gây đam ra nó còn khống chế anh em ạ. Nó có khống chế mạnh. Ơ mẹ vớ vẩn Có toang quái không chắc là không Thôi tuần này bỏ bài vào thôi anh em ạ Bỏ bài vào giữ máu Thắng thì up cấp Kệ mẹ nó Mạnh rồi Có BKB rồi Lấy sao không chuyển sớm đi human cố quá Tôi nói chung là anh em hỏi thế thì tôi cũng chỉ biết trả lời như này thôi ờ, Vì tôi ngu anh em ạ Ngu nhá Ngu không chuyển sớm <clears throat> Đấy Không có mala mới nhục cần đéo mala Anh em cứ phải lo xa Cần đéo mala Lướt đi phát lướt đi ừ. Anh em ơi cái mờ đấy là do anh em Anh em có thể ấn vào trong cái ấy nhá Ấn vào trong cái um, Anh em ấn vào trong cái setting ấy Xong rồi anh em Anh em chọn cho tôi chế độ 1080 Up lên Sao 6m chưa nhỉ? Chưa, thiếu con Razo 6m chơi 6m mới chơi được Tí xin cái Blink nhỉ Nói chung là các bạn có mạnh lắm Tầm này chưa chơi được đâu Giết được con nào hay con đấy thôi <clears throat> Anh em chú ý nhá Là anh em phải tự chỉnh đấy Bây giờ YouTube ấy, anh em uh, ở các cái phiên bản hiện điện thoại ấy, trên điện thoại là ui rồi bốn gấu này bốn gấu thật này chuyện này vừa vẩn đấy top một ấy xem nào có tôn ngộ không không có tôn ngộ không à, được được thế thì tôi biết chơi gì đó. có rớt có rồng có tôn ngộ không tuyệt vời biết chơi gì rồi bốn gấu <clears throat> Tuyệt vời anh em ơi Cua mẹ cái này luôn Sắp đánh nhau rồi đấy Thế này là sắp đánh nhau rồi Bây giờ chỉ cần một con lên hai sao thôi là đánh nhau được Ui thắng rồi, Thắng rồi này Thắng rồi này Thắng rồi này Thắng rồi này Đấy Thắng rồi đánh nhau rồi Thế thì đánh nhau rồi Thắng rồi thì đánh nhau rồi Thôi Bỏ này ra Thắng thế thì đấm nhau rồi đấy Lên 8 luôn Điều nói nhiều Đánh nhau rồi and he is everywhere in chains. Ừ. Kiếm tí human guy. 6 mét ở level 9. Level 9 nó chưa được 6 mét. Kết hợp với cả ba gấu ở level 9. Ok. Tức là sẽ vứt human đi. Kiếm một lần human thôi. Xin nó già cái là được. Ui gặp đúng cái thằng đang có chuối Không để ý cái thằng này nhở Hello chào Lâm nhá, chào anh em mới vào Ôi rồi ôi Anh em ôi Ui xong rồi Anh em ơi chuyện này trôi gì Chuyện này biết chơi gì rồi đấy 8 lên 9 Gao sau lên 9 luôn anh em ạ Lên 9 Lên 9 chứ 3 gấu 6 mét, 3 gấu 6m ở level 9 Tuyệt vời ra con gấu búa. rồi đá ma pháp đã có blink có không có blink ở à đây có blink rồi hay quá tuyệt vời lên 9 6 mét vào 6 mét 3 gấu ở level 9 các bạn 4 gấu ở level 9 bán này đi Còn một sao Được cái trâu Toàn một sao anh em ạ <clears throat> Tí đợi con già ra thôi Tí sẽ vứt con rồng đi Đợi con già ra Ok chuyện này ok đấy Ổn áp Nhấp cầm đánh hay BKB đây Chuyện này cũng có gót rất ổn bài khỏe nhưng tuần mầm non chơi gấu thì không sợ đâu dần dần rồi nó ra thôi dần dần rồi nó sẽ ra thôi đồ kia thì chưa ghép vội anh em ạ bkb thì từ từ uh, có thể lấy cái ấy cũng được cái giáp cũng được tí nữa đợi món đồ ở rao thứ 20 mươi Tầm này bài ổn rồi Lên 9 ở round thứ 16 thì thằng nào đấm được đây Thôi bây giờ tôi giữ tiền này, Tầm này mạnh rồi Ui, cái line to đấy Line toàn hai sao à Cái con gấu này nó có một cái hơi yếu đấy là Nó giết người nó không có reset lại cái chiêu của nó nhá Nên nó hơi yếu Ui tôi một xanh chưa kìa Vừa cắt được chuỗi không Xanh thế bạn ơi <clears throat> Tôi một xanh kia Tôi một này đợi đấy Đợi tớ đợi tớ đợi tớ Ra 21 gặp lại nhá xin gặp lại top một Giờ tôi xin con già thôi Tôi xin con già thôi Tôi xin con già Để mua tự động thì không sót ở đêm ngáo ngáo lại Không mua được chết Trận này chắc chắn phải có BKB rồi Nhiều mết lắm Nhiều mết lắm Nhiều chuyên mết lắm anh em trên này tôi có ý định là sẽ um, chơi 11 con nhưng mà tôi sẽ giữ quyển sách này anh em nhé tôi có ý định chơi 11 con bây giờ kiếm không già không chơi 11 con <coughs> có đu mỏ Chưa rồi 9m, à 9 Đã chín Wario rồi Khỏe thế Khỏe thế nhở có thằng bít à Trận này có hai thằng chơi 9 m, hai là chơi 9 m, hai chơi 9 m nhưng mà có vẻ như là chơi lại chơi 12 con à. 12 con nhưng mà sắp chết rồi. buồn cười Sao ngó đéo ăn được Thế thì ngó làm cái gì Mất công nào này chơi có vẻ như là chơi rồng anh em ạ Hay là 9m đây thấy human new nhất này chắc rồng nó rồi À nhưng mà lại có gót Gót đầu vua hai sao à Còn thằng dưới này thì sao Thằng này dưới này chắc chắn là chơi 12 con này Chuyện này kiểu nó có human nhiều người thích Nhưng mà hai cái thằng mà đang có ý định chơi 12 ờ, con thì đang máu thấp hơn của tôi Ê, đừng, đừng bảo tôi quái nhở Ui, mày thế Tôi xét à Ừ, đồ chán thế <clears throat> Sao lại là búa xét BKB Không được Đồ thế này thì thì không được Không được, không được, không được Ui sao tôi đen đấy nhở Tôi gặp thằng này luôn này Đen vậy Gặp thằng này đen thế Gặp thằng này sớm thế Từ từ vẫn gặp Đùa à? Chết rồi Rô nè Từ vẫn gặp Gặp đéo gặp sớm Đây rồi giá rồi Đấy còn BKB đây anh em Đã mất đâu BKB này Từ từ đã Đồ chưa dám ghép anh em ạ Từ từ chỗ này có ngộ không thì tôi mới chơi kiểu này chứ anh em Không có ngộ không sao dám chơi kiểu này Có ông bảo vừa kêu 21 gặp xong rồi kêu đen À thế à tôi bảo thế à, à Thế tôi nhầm xin lỗi anh em Đây rồi anh em ơi lên 10 luôn Chuẩn chuẩn bài này chuẩn bài rồi này Chuẩn bài rồi này anh em này Bỏ con gấu này ra Bỏ gấu này ra ừ, Chuẩn bài rồi Ngộ không cho vào Đó Cho hai con này lên Lên 10 Ổn rồi đấy Thôi chém lan luôn chiếm lan luôn Đéo nói nhiều Ok ở đây anh em ạ Chuẩn bị vô địch ở đấy Chuẩn bị vô địch ở nơi ở đấy Anh em chưa biết bộ này đúng không Rồi Tất nhiên là cũng sẽ có ông biết rồi đấy, Ông nào chưa biết thì tôi hỏi nhá Tôi hỏi ông chưa biết Ông biết rồi thôi Ồ, Ui rồi Vô địch rồi đấy Chuyện này là top 1 rồi anh em ơi Đúng form sách giáo khoa tuần cơm rồi nhá Vào đúng cái đội hình sách giáo khoa rồi anh em ơi Một thằng đi Một thằng đi Một thằng chín qua đi Từ từ đã Cái bộ này là cái bộ mết nhưng mà nó cực kỳ trâu chó anh em ơi Nó cực kỳ trâu luôn BKB rồi ừ. Ok anh em ơi Bộ này là bộ trâu kinh khủng Đồ ấy dồn cho con này đi Đồ dồn cho con này đi Cái tục này này Cái tục này tôi cũng chả biết phát âm là gì Merti uh, Alice à Merti Alice đúng không Thì đại loại là khi anh em có cái tộc đấy Thì anh em sẽ được giảm đam toàn bộ đội hình anh em sẽ được giảm đam toàn bộ đội hình nhá Khỏe chưa? Anh em thấy trâu chưa? Mẹ biết nó đánh vào nó còn không xin nhê luôn. Giảm 30% đam toàn bộ đội hình. Đấy, anh em hiểu rõ chưa? Thôi vô địch rồi anh em ạ. Đây nó là một cái bộ mết nhưng mà nó trâu hơn cả bộ Warrior luôn. Bộ mết nhưng mà nó cực kỳ trâu chó luôn. Cho gặp lại cái thằng ấy đi cắt chuỗi nào. Cho gặp lại cái thằng Warrior cắt chuỗi phát. Thằng Warrior to thế Chưa chưa mất một giọt nào luôn Kẹp Marine vào rồi À chưa, chưa kẹp Marine Đấy, Cho rớt à? Chơi God à? Chơi God để kết hợp với Wario <clears throat> Tôi đùa đấy anh em ạ Đừng dồn đồ cho con này Con này ngu lắm Tí nữa chuyển lại đồ cho con ấy anh em nhá Con già hoặc là con con gấu mết thôi Con này ngu vãi đái ấy. Catch my trophy. I'm guarding it. I am the storm! Chuyển đồ cho già hoặc gấu mết thôi. Đéo, đéo, đéo, đéo, đéo dùng con này. Con này ngủ lắm. Đam yếu anh em ạ. Đéo ăn thua. Chơi thì chơi 11 con rồi à? Đôi từ từ đã một cái BKB là đủ Đợi tiền lên thôi Bây giờ đợi tiền lên roll tiếp Máu còn 40 máu Bây giờ đội hình này thoải mái trâu lắm Cái đội hình này Nếu mà so sánh với cái đội hình 6 đỏ ấy, anh em ạ 6 đỏ với cả cái đội hình này thì Cái đội hình này nó còn trâu hơn cả cái đội hình 6 đỏ cơ anh em Nó trâu đến một cái mức kinh khủng điển luôn Cực kỳ trâu đến những cái con một sao mà nó mất tí máu Trâu vãi cái này lên 11 bốn gót rồi anh em nhá bốn gót Đấy là lý do tại sao tôi lại chơi cái đội hình này đấy anh em ạ Tôi xem từ đầu rồi Tôi thấy có con Khan này và con Rớt là tôi chơi mới chơi được cái đội hình này Có gỗ không nữa Đấy Nhá Đấy là lý thuyết sách giáo khoa của bộ này thôi Đấy là nếu mà anh em có một con tô không Một con Rớt Và một con Khan Thì anh em sẽ chơi được cái bộ mà chúng ta đang chơi ở đây ba gấu kết hợp với cả cái bộ này tôi không biết đọc nhá đọc có thể là sai anh em giỏi tiếng anh thì tha tha thứ nhưng mà meteorit không biết là có đúng không meteorit <laughs> đấy thì cái cái bộ hình này thì đây à nhìn này nhìn này nhìn gặp cái bọn mết này thấy chưa bắn nó bắn đéo mất máu luôn ạ à. anh em thấy không bắn đéo mất máu bởi làm sao 30% sát thương được giảm đi Đấy, giảm 30% sát thương Rất khỏe <laughs> giảm 30% sát thương nên là cái ví dụ như những cái thằng 9 m ấy, đam của nó bé thì nó sẽ không đóng đá của chúng ta lâu. Rất khỏe. Roll nhẹ nhẹ cái. Roll nhẹ nhẹ cái. Rồi, từ từ đã. Thêm tí human này. Round sau uh, round 29 rồi. Hello, chào các anh em mới vào, chào Khánh Huy nhá Chào các anh em mới vào Bài này thì cứ yên tâm là cắt chuỗi nó Bài này thì cứ yên tâm là cắt chuỗi nó Bài này thì cứ yên tâm Cứ yên tâm đi, cứ yên tâm đi bạn ơi Cứ yên tâm đi bạn ơi, khỏe chưa Cắt chuỗi là cái chắc Không nói nhiều, không nói nhiều Châu chưa anh em thấy Châu chưa Rớt này Tuyệt vời Saman Rớt để thay cho con gì nhỏ. Rớt hiện tại thì chưa thay được cho con gì cả Nên là cứ để ở ngoài đã anh em Tầm này chưa thay được nào sau tôi sẽ phải roll thật nhanh Roll thật nhanh để giải phóng bớt Cái hàng này, hàng trâu này hơi nhiều thứ Trâu chưa anh em, nhìn kìa Nhìn kìa trâu chưa kìa Trâu thật sự Ui, mẹ Vớ vẩn thua này Ui, thua rồi, mất chuỗi rồi Roll thật nhanh, roll thật nhanh ra này Rớt hai Đéo kịp rồi Đéo kịp anh em ạ <laughs> Không lãng phí, không lãng phí, lóc lại không lãng phí Đưa con Khan này lên ba luôn Không có up luôn nào Đúng tới Trước sau thì cũng lên 11 thôi anh em ạ Bài này chỉ lên được 11 đéo lên được 12 đâu Nên là từ từ từ mình để sau đi Roll thật nhanh tĩnh bình tĩnh bình tĩnh còn 10 giây lóc là không cần lóc con này không cần lóc kiểu đi Chấm lan nó cũng không rồi trứng này cho ngộ không hay quá chết rồi nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm ừ, thôi kệ tao sau đưa khan vào luôn Than 3 anh em ạ Chấm lan cũng không này Ui thằng này có 72 rồi này Tí để xem 72 có ăn được không nhá Ăn được thằng 72 được không Đồ chắc dồn nó cũng không anh em Nó nhiều thứ quá nên là tôi phải hơi mất nhiều thời gian để tôi set up <laughs> Ui con Kha này ra này phí quá Đập trứng cho Kha nó rồi Đồ dồn nó ra đó Chuyển lại đồ nó ra đấy Quên con này vào Quên quên quên đồ thế thì đồ phải cho rớt Đồ cho rớt đồ cho rớt Ok chưa vào đấy Khan lên ba này Lấy đồ đã, lấy đồ đã Bây giờ lấy cái dắp băng, lấy cái dắp băng anh em ạ Lấy dắp băng này Lấy cái dắp băng đầu tiên đã Ờ, Blink, hai cái Blink đánh Cấm đánh phải có rồi Chắc chắn nó có cấm đánh rồi Rồi nữa không? Ngộ không Chống hồi máu cũng không luôn Một cái bờ linh lưa cho già là xong Chổ lắm anh em ạ Một cái bờ linh cho già Vô địch ở đấy, vô địch ở đấy Nhìn biết vô địch ở đấy Trâu chưa? Nhìn con bảy nó đập mãi chết con kìa, anh có thấy không? Con bảy nó đập mãi chết con luôn. Trâu chưa? Anh em thấy cái độ trâu ở chưa? Cực kỳ trâu. Kiếm hai con human cái nhờ. Đấy rồi. Hai human là bỏ à, bỏ gấu ra. Đó gấu. bỏ gấu ra thôi chơi một gấu sáu human vào anh em ơi vừa vẩn lại lên được 12 đây này cấm đánh hai với cả không cái này Cần đéo cũng đánh hai Cái này tôi đợi cái rô đi Cứ bình tĩnh Cái này crit Ok Giờ kiếm con tôn ngộ không Cho hai con gấu vào anh em nhé Vô địch rồi anh em ạ Tầm này vô địch mẹ rồi trông cái con bảy nó đánh cái con đéo mất máu luôn thì anh ấy biết mạnh thế nào nó trâu đến cái mức mà con bảy nó chém đấy bình thường con bảy nó chém một phát là chết rồi đây nó chém cả chục phát nó chết một con đấy tôi vừa tiến một thằng ra đi kìa em thấy không mạnh chưa à thôi cho cho khang này Từ từ bình tĩnh anh em Sao lại bỏ bố gấu phép Bình tĩnh Sao phải bỏ Ơ thằng này nó định chơi tôi à Nó lại chơi kiểu này à Chơi kiểu này Chơi kiểu này thì chết rồi Chơi kiểu này thì chết rồi Ồ Riêng mà con này Rubik thì trâu lắm nhá Rubik chém nó khó mà chết được Ui dồi khỏe quá anh em ơi Nhìn nó trâu đây cả Con bảy nó, nó chém Nó chém mãi mới chết một con Nó mất máu luôn Quá đỉnh Bộ không hai cái nhở Ui xôi ui Thôi anh em vừa lấy anh em bảo là tôi Tôi một trận này đồ lễ đâu nhở <laughs> Tôi nhắc lại anh em nhá ừ, Top 1 rồi đấy <laughs> Không có để trượt được top một đâu Chắc chắn là top một trận này rồi Búa xét Không có Thôi thế xong rồi anh em ạ Đợi cái con gấu hai Ôi ôi chuyển nhanh thế Đâu rồi Rớt rồi Ôi tôi vẫn chuyển kịp Trâu đến cái mức mà chém như thế kia Vẫn đeo mất máu luôn Chưa kể có tôn ngộ không Solo với ngộ không Đó. Ờ, solo với ngộ không thì những con khác còn lại nó sẽ làm việc Đỡ hộ, đỡ hộ, đỡ hộ, đỡ hộ, đỡ hộ anh em có muốn tôi cho cái con kiếm cái con con con ấy không con này lên ba sao không không cho vào già ba mẹ luôn em tiền nhiều rớt ba luôn rớt ba ngụ không ba ôi cậu ấn nhanh thì tớ cũng nhanh ui nhanh thế nhanh thế vẫn cướp được cái huyền Ơ vẫn cướp được rất này Chuyển vẫn cướp được Ăn hộ Ăn hộ cái <clears throat> Xong rồi anh em Trận này đối thủ không có cửa anh em ơi Solo với tôi độ không chém mãi đã mất máu này Đi luôn Lùi ra vừa rồi hai mấy máu ấy hai máu Anh em thấy chua mạnh chua Về cơ bản là cái bài này Có tôn độ không này Có rớt Có khan thì chơi nha anh em nhá Vô địch nó nhiều Đấy, có kèo nó khác hẳn anh em ạ Có kèo khác hẳn Chơi nó, nó, nó, nó, nó hưng phấn Nó chết rồi, không kịp lên tôn cũng không Nói cho vui thôi chứ, tôn cũng không thì làm gì có cái, cái, cái khoảng thời gian mà có thể lên được cái con đấy Anh em nhớ đội hình này nhá, trâu cực kỳ luôn Nó trâu không khác gì cái bộ đỏ đâu Anh em thấy cái con 7 này có demon nhá, không hề mất demon mà nó chém tôi ôi rồi nó chém cho nó chém phải ba phát mới chết một con hai sao